Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một vài trận cúp C1 để anh em có những cái mã kèo nhiều hơn để anh em chơi nha. Thì cứ khi mình vào nhận định cho tất cả anh em những cái trận cúp C1 thì mình đi về sơ lược những trận ngày qua mình đã nhận định cho tất cả anh em nha. Thì ngày qua mình có nhận định cho tất cả anh em ba trận đó là trận của um, MU nha anh em MU thì trận này mình cho anh em nằm trên thì anh em đã gãi cái mã kèo MU này rồi nhưng mà anh em có thể anh em nằm lại cái mã kèo mà Newcastle á Newcastle um, chấp hình như hồi qua Newcastle chấp 0,75 nhưng mà cho tất cả anh em nằm Newcastle và nằm tài thì trận này Newcastle ăn 2-1 thì anh em đã hút được hai mã cài và hai hai mã kèo và anh em hút được cái mã kèo Newcastle hiệp 1 nữa thì còn cái mã kèo à, Atletico Bilbao và Barcelona thì cái trận này mình đã khẳng định cho tất cả anh em mình cho tất cả anh em nằm Barcelona chấp 0.25 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Barcelona này à, trong cái trận này Barcelona ăn 1-0 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này thì anh em đã húp được hai kèo mà anh em chỉ thua một kèo MU thì anh em vẫn lãi nha thì um, còn tối hôm nay thì sẽ có um, giải Serie A và giải cái um, La Liga hạng 2 nữa nha anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần nhận định thêm cho tất cả anh em một giải cúp C1 nữa nha trước khi mình vào nhận định thì anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang và được vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn thì tại sao mình khuyên anh em đăng ký trang mình mới đưa anh em vào nhóm thì anh em thấy anh em chơi trang nó lợi thế cho tất cả anh em cỡ nào giống như anh em chơi trang anh em có thể chờ kèo và anh em đánh rung nè anh em đánh hiệp 1 hiệp 2 và anh em đánh góc đánh thẻ còn anh em à, chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi chứ anh em không có thể vào được những cái mã kèo rung và cái mã kèo góc thẻ nha thì cái đó anh em rất là bất tiện giống như à, kèo Barcelona này nhiều khi hù A nó chấp cho tất cả anh em không phải 25 nhưng mà anh em quýnh ngoài qua thầu qua cò anh em à, thằng cò nó cho mấy anh em là cái kèo 0.5 à, mà anh em ăn chín nữa không chừng còn kèo trong mình rồi nếu mà Barcelona sắp năm anh em ăn tới uh, giống như anh em đặt cược một triệu anh em ăn tới một triệu ba một triệu tư luôn nha cái đó là bảo vệ cái vấn đề mà lợi lợi thế cho tất cả anh em anh em chơi trang nha thì đó anh em nào mà muốn chơi trang thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình và hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký trang cho luôn nha thì bây giờ mình giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em nghe cái trận cúp C1 lượt về nha anh em giữa à, Manchester City và Leipzig nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 3 thì mình xem cái lượt đi cái lượt đi là đây lượt đi là Manchester City và Leipzig thì à, nó đã gặp nhau là một điều nha anh em một điều và lượt về này thì à, đã trên sân nhà của Man City và mình sẽ sẽ vào xem thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Man City thành tích gần nhất của Man City trong 10 trận thì Man City đã thắng hết 7 trận và để thua một trận trước Tottenham và để hòa hai trận hòa hai trận trước uh, Leipzig là một trận nè anh em và Nottingham Forest nữa nha thì thành tích bên phía Leipzig thì anh em cũng thấy trong 10 trận gần nhất thì Leipzig đã để hòa hai trận và thua hai trận và chỉ thắng được 6 trận thì cái phong độ của hai này đang rất là cao ngất ngưỡng nha anh em thì còn cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng uh, Manchester City thì anh em cũng thấy Manchester City chơi trên sân nhà rất là ổn nha anh em chơi trên sân nhà rất là hay thì anh em thấy trong 3 trận gần nhất Manchester City chơi trên sân nhà toàn thắng trong khi đó cúp FA thì Man City đã thắng được Arsenal với cái tỷ số là 1-0 nữa nè anh em còn thành tích chơi trên sân khách của thằng uh, Leipzig thì anh em thấy Leipzig mới vừa gặp Dortmund trên sân nhà của Dortmund thì Dortmund đã hạ Leipzig với cái tỷ số là 2-1 thì à, cái phong độ của hùng Leipzig cũng đang rất là tốt nhưng mà trận này gặp Man City trên sân nhà của Man City nữa gặp mã kèo mà Man City đưa ra chấp rất là sâu nữa thì cái trận này à, à, Leipzig à, hơi có bị khó khăn nha anh em thì cho tất cả anh em xem trong những lần đối đầu gần nhất của Man City và Leipzig thì anh em thấy à, trận gần nhất thì hòa trận trước đó nữa trận mà giữa uh, cúp C1 mà 2021 2022 nha anh em thì cái trận lượt đi á là Man City ăn Leipzig với cái tỷ số là 6-3 lượt về thì trên trên sân nhà của Leipzig thì Leipzig đã ăn thằng Man City với cái tỷ số là 2-1 thì anh em cũng thấy không Man City mà chơi trên sân nhà mà Leipzig qua sân nhà của Man City thì à, Man City ăn tới cái tỷ số là 6-3 thì cái hàng à, công công của thằng Lepzit không hay nhưng mà hàng thủ nó rất là tệ nha anh em bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên lựa mã kèo chính xác để anh em vào thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình ờ, đội dự kiến hoặc là đội hình chính thức cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào thẳng vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này thì cái trận này thì cái trận này nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Man City chấp 1,25 và tài xỉu 3 thì cái mã kèo này anh em có thể vào cái mã kèo đội chủ nhà chấp 1,25 nhưng mà nếu anh em chơi trang thì anh em có thể vào cái mã kèo một quà cho mình một quà Man City chấp một quà và tài xỉu thì anh em mình sẽ báo cho tất cả anh em rung trong nhóm cho nó sẽ dễ ờ, chơi kèo hơn tại vì tài xỉu nhiều khi sợ thằng Man City nó ăn một không rồi sao anh em ăn hai một thì anh em cũng vẫn quà cái kèo tài xỉu thì bởi vậy mình khuyên anh em tài xỉu anh em nên chờ cái lúc ra sân anh em hạ đá thì còn anh em vào cái mã kèo trên trước nhưng mà anh em không vào vội anh em phải vào vào tầm à, phút ờ, phút thứ 10 thì kèo nó sẽ tụt xuống còn một quà thì anh em hãy vào đây mình sẽ cho anh em xem cái à, tỷ lệ kèo à, trên nhà cái đưa ra luôn nha anh em thì là Man City đang chấp với cái mã kèo là 1,25 mà ăn ốm nữa anh em thì ra sân chắc có thể lên một trái rưỡi nhưng mà anh em chờ nó tụt kèo trong 10 phút thôi kèo một trái này đang ăn 6 nè nó sẽ lên tầm ăn 85 thì anh em sẽ vào cái kèo này cho mình thì hiệp một anh em cứ nằm Manchester City cho mình thì mình anh em cũng đã thấy tại sao mình cho anh em nằm Manchester City thì trong cái lượt mà gặp nhau gần nhất của thằng Manchester City và Leipzig mà nếu mà tính gần nhất mà trên sân nhà của Man City luôn á là cái trận đó Man City ăn tới 6-3 lượt thì anh em có thể vào cái mã kèo Man City cho mình tài thì mình sẽ báo cập nhật trực tiếp trong lúc mà bóng lăn cho tất cả anh em còn anh em trận này mình nghiêng về cái mã tỷ số là 2-0 cho Man City hoặc là 2-1 cho Man City vì bởi vậy mình mới kêu anh em là vào cái mã kèo một quà thì chờ kèo một quà này lên cao thì anh em hãy vào còn mình sẽ nếu mà trừ cái trường hợp anh em có thể lót cái mã tỷ số hai điều cho mình anh em quýnh chừng 200 ngàn thôi anh em quýnh mã trận 1 triệu anh em quýnh cái mã này chừng 200 ngàn cho mình nếu mà rất lọt về cái mã này anh em 200 à, anh em ăn được 3 3 triệu 6 3 triệu 6 nha thì cũng ăn rất là cao bởi vậy mình phiên anh em nên nằm những cái mã này cũng rất là ngon nha thì đó là những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em trong cái trận Man City và Leipzig thì còn kèo gốc kèo thẻ mình sẽ cập nhật khi có cái đội hình chính thức và lúc đó nó có cái tỷ lệ kèo gốc mình sẽ cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em thì à, nếu mà trong cái trận này anh em cứ nằm cái mã tài góc hai này đôi công xuất sắc thì anh em cứ nằm mã tài góc cho mình cũng ok lắm nha thì đó đó là những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình hoặc telegram gửi bóng của hay lưu của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang và để cho tất cả anh em nhận được nhiều mã kèo hơn anh em chơi được nhiều lợi nhận hơn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em về cái trận à, giữa Manchester City và Leipzig nha